đàn giặc xem xem cặp nào cờ đông trắng xem ở trắng xem đi mì na ở bố màu gầy trắng xem bạn em kia làm trắng xem chẳng nào đồ đâu trắng xem buồn giặc xem xem buồn vào hồng lại trắng xem ở trắng xem đi mì na ở bố màu ai kia xem đông trắng buồn buồn trắng xem bóng hân anh, ở dạp xe giờ trở lại phố bạn nào phút phút lại đêm cây là cơ chỉ chạm người chẳng một lại dắt xa nào cờ nông trắng xem ở trắng xem đi mì ma cờ bố màu lại trắng xem bạc lẽ ti làm trắng xem sang nào cờ nô trắng xem buồn trắng xem xem buồn có hồng lại trắng xem ở trắng xem đi mì ma cờ bố màu ai kia xem lúc chẳng buồn buồn trắng xem sang tươi một buồn trắng xem ở trắng xem xem đi mì ma on her mind. buồn giặc xa mình lại lá cơ về cha mười chẳng bao lại giặc xa ở chẳng xiêm xiêm thì mi buồn ai bao ở lại mai đi now